Dạ bạn thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn sử dụng cái app uh, Piano app để uh, chỉnh con uh, ờ, RV107 này thì đầu tiên các bạn phải tải cái app này về cái app này có tên là Piano app mình sẽ để đường link ở dưới đây là cái app như thế này app này à, mình có thể lên CH Play hoặc là thằng uh, App Store mình đều có thể tải được thì đầu tiên mình sẽ mở ra nó sẽ có những cái điều kiện á nên là các bạn cứ chấp nhận giùm mình nha à, đầu tiên quên nữa đầu tiên thì mình phải bật mạng và và bluetooth bật lên sẵn thì chúng ta sẽ vào à, piano app này thì vô đây thì nó có sẽ có những cái à, đồng ý hoặc không đồng ý này kia mình đã bỏ qua hết rồi ha, các bạn có thể tạo account để chúng ta sau này chúng ta chuyển qua những cái điện thoại khác thì nó có có để lưu trữ lại được ha thì đầu tiên để kết nối mặc định của thằng này á nó là đã uh, bật sẵn bluetooth rồi ha nó đã bật sẵn bluetooth rồi nên là chúng ta chỉ cần thao tác trên những cái con điện ai những những cái điện thoại iPhone iPad này kia thì rất dễ dàng với Android thì đôi khi nó sẽ xảy ra những cái à, xung đột ta không thể kết nối được nha cái này mình nói trước nha à, còn để cái đó được thì bắt buộc các bạn phải reset lại cái điện thoại là chắc chắn nó sẽ kết nối được à, còn các bạn xài lâu quá tại vì trong nó xung đột á, nên là nó không kết nối nó không nhận dạng được mặc dù cái bluetooth mình nó nhận dạng nhưng mà cái vô cái app này nó không nhận dạng à, đối với iphone với ipad thì nó ok đầu tiên chúng ta để kết nối thì đây nó có sẽ là connect này, à, nó có nhiều mục nó nhiều nó có nhiều mục nha à, để connect thì chúng ta bấm vào connect và connect piano này connect piano để nó tự động tất cả những quá trình này nó tự động nó dò nó, nó tìm kiếm cái à, bluetooth của cái đàn à, đây nó có rv mini nè à, chúng ta bấm vào chờ một tí để nó lót dữ liệu nó hỏi bạn có kết nối không đây là những cái thao tác đầu tiên nha sau này thì các bạn bấm vô là nó sẽ kết nối thôi các bạn chờ một tí để nó lót cái server khi nó lót xong á thì à, thì trên cái à, đàn này là cái bluetooth nó sẽ hiện màu xanh nha đó. thì khi đã kết nối xong thì nó sẽ hiện là Comnet uh, RB107 nè thì à, cái chức năng đầu tiên piano setting á thì chúng ta sẽ có những cái mục như thế này ha. các bạn cũng không quan trọng lắm đâu uh, master tức là cái uh, volume chúng ta chỉnh ở đây thì trên đây nó cũng sẽ sáng đèn luôn ha thì uh, hôm trước mình có chỉ các bạn cái case boost tức là mức độ nặng nhẹ của bàn phím á ha thì mình có thể chỉnh như trên đây còn cái master thì các bạn đừng có đụng vào nha cái ba lanh tức là mức độ sáng tối của cái phím cái cái cái màu âm thanh đó thằng keyboard chainboard này tức là nâng giảm tông nè cái này mình đã chỉ cho các bạn à, chỉnh trên bàn phím rồi à, son uh, chainboard là chỉnh cái cái cái tông của cái cái bài nhạc nha mấy phần này thì các bạn cũng uh, không cần quan tâm nhiều à, thêm một cái lưu ý là nếu các bạn chơi cái cây đàn à, RB102 này á mà các bạn muốn chơi trong show á các bạn tắt cái headphone 3D đi thì âm thanh nó sẽ nghe nó ok hơn còn nó có headphone 3D lên nó lên lo nó nghe ồ lắm à, chức năng tiếp theo là metronome metronome là cái máy đếm nhịp thôi thì mình có thể chỉnh cái tốc độ nó bằng cái kéo đây bình thường thôi ha. kéo bình thường metronome và tiếp tục là thằng à, Ờ, valery gì nè tức là cái uh, bài những bài nhạc có sẵn ha những bài nhạc có sẵn ở đây có nhiều ờ, cái chế độ uh, nhạc này ha à, mình tùy giờ mình thích cái bài nào mình nghe thôi ở đây là những cái thể loại âm nhạc ha classic piano dễ của trẻ em hoặc là cái này kia còn đây là những cái tác giả ha. bạn thích tác giả nào thì bạn có bấm vào để các bạn nghe ha. nghe bằng cách nghe bằng cách là chúng ta bấm vào chúng ta nghe thôi bình thường thôi giống như chúng ta phát một cái bài nhạc thôi đây nó lót thì nó hơi lặng tí à. chúng ta phát này à, nó rất là bình thường à. rồi bây giờ chúng ta ra và tiếp tục để à, có những chức năng khác cái phần uh, à, à, co này accord là cái uh, cái giai điệu những cái style à, giống như cái uh, đàn organ nhé những cái điệu thì chúng ta sẽ chơi bằng bấm vào star là sẽ phát à, enjoy editing à. còn để chọn những cái điệu thì chúng ta bấm vào style à, đây nó có sẽ chúng ta tầm khoảng 20 21 cái điệu ấy à, để chúng ta có thể dọc chạch thì à, cái này các bạn cứ ấy đi các bạn cứ à, thoải mái à, khám phá nó sẽ không có hư đâu các bạn đừng sợ các bạn chọn cái điệu xong rồi các bạn ra các bạn bấm star để cho chạy cứ chơi bình thường nó giống như một cái cây ọt thôi còn bây giờ chúng ta sẽ ra chúng ta sẽ chỉnh tiếng nha tiếng thì chúng ta phải vào piano setting ha piano setting đi ăn nãy thôi nhưng mà nó có hai mục hồi nãy là setting bây giờ là ton ton là cái uh, tiếng ha. nó rất là nhiều tầm khoảng uh, hơn trăm á các bạn cứ chọn thoải mái nãy là ranh piano giờ mình sẽ thử một cái tiếng piano điện này để chỉnh tiếng thì về cái chức năng chỉnh tiếng này thì nó có sẽ có bốn cái chức năng đó là chỉnh cái tiếng đơn là single còn split tức là chia hai bằng phím uh, chia hai cái bàn phím ra thì uh, chúng ta sẽ được uh, giảm ở đây là tiếng khác bên đây là tiếng khác kiểu như vậy hai bàn phím à, cái chức năng uh, đúp tức là hai tiếng này nó chồng lại với nhau ha. À, các bạn nghe tiếng piano tiếng sting này còn cái chức năng này là chức năng uh, chia cái bàn phím ra làm hai để cho hai người chơi đó, đơn giản vậy thôi đó, hầu như là cái app này đã xong rồi đó là tất cả những cái ờ, chức năng của cái app này rồi rồi nếu mà các bạn xem mà các bạn có vấn đề nào chưa hiểu các bạn cứ comment dưới cái video nha mình sẽ hỗ trợ cho bạn cái app này nếu các bạn ờ, cần mình hỗ trợ nha à, nếu các bạn nào mà có quan tâm với cái dòng sản phẩm này muốn uh, ờ, GB107 muốn tham khảo hoặc muốn trải nghiệm hoặc là muốn mua cái dòng sản phẩm này á thì các bạn tới tới số 69 đường Trần Thị Mỹ phường 7 Gò Vấp à, Viettel Music à, rồi cảm ơn các bạn đã xem video à, chào bạn